minh vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã đã trở thành phạm thiên bậc như lai phật đà bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi bậc đoạn tận tất cả được gọi danh như vậy ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được bài 69 nam Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với các loài la xác này các tỳ kheo với tỳ kheo hay tỳ kheo như nào tham đã đoạn tận sân đã đoạn tận si đã đoạn tận này các tỳ kheo vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương với sóng biển với sóng ngầm với nước sói với cá mập với các loài la sát đã vượt qua bờ kia là vị tài la môn đã đứng trên đất liền thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này với cá mập dạ so với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua đa vị vượt ác triền đã từ bỏ thần chết không còn có sắc xanh không còn có xanh ni đã từ bỏ đau khổ không còn có tái sanh đã đi đến mục đích không thể ước lượng được ta nói rằng vị ấy làm ma vương si ám ý nghĩa này được thể tôn nói đến và tôi đã được nghe nặng mô bích tha giá và dạ, hai bài chánh kinh con đã đọc xong chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng tệ siêu từ bi thuyết giảng hai bài học ngày hôm nay như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa và dạ con kính nhân mít đến Ngài. Chúng ta bố bất thời Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. kính thầu thượng tọa minh hạnh đến Đức Từ Đức cùng các vị tu nữ và chư Phật tử Hôm nay chúng ta học hai bài vì nó có ý nghĩa tương đương với nhau trước hết cái ý nghĩa chung trong hai bài này với ai chưa đoạn tận tham chưa đoạn tận sân chưa đoạn tận si thì người ấy được gọi là người bị trói buộc bởi ác ma bị bẫy lưới của ác ma bao trùm bị làm theo ý ác ma muốn và trong cái bài kệ à, trong cái bài bài kinh kế ờ, tiếp đó, Đức Phật này dạy rằng với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào chưa đoạn tận tham, chưa đoạn tận sân, chưa đoạn tận si thì vị ấy gọi là vị chưa vượt qua đại vương với sóng biển, sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài lạc xác tôi thấy nghĩa đầu của hai bài kinh và trong hai bài kinh thì này các vị kheo với ai đã đoạn tận tham đoạn tận sân đoạn tận si người ấy được gọi là người không bị trói buộc bởi ác ma được thoát khỏi bảy lưới của ác ma không bị làm theo ý muốn của ác ma và trong bài kệ trong bài kinh thứ hai đó thì đức phật đã nói rằng với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào đoạn tận tham đã đoạn tận sân đã đoạn từ si vậy được gọi là đã vượt qua đại vương đại dương với sóng biển với sông ngầm với nước xoáy với cá mập với các loài la sát đã vượt qua đến bờ bên kia là vị sa vị bà la môn đã đứng trên đất liền thì ở trong hai bài kinh này đó cái điểm chung tức là với người chưa đoạn tận tham sân si thì còn nhiều cái hệ lụy còn với người đã đoạn tận tham sân si thì đã dứt trừ được hệ lụy chúng tôi nhảy hai cái phần đó trước hết tham là gì sân là gì si là gì và sự đoạn tận tham sân si là như thế nào ở đây thưa vị phiền não có 10 nhưng mà trong 10 phiền não đó thì phiền não gốc chỉ có ba là tham sân si si ở đây là vô minh tham đó tức là cái trạng thái phiền não mà dính mắc với đối tượng sai đánh đối tượng thì tham phiền não nó đồng sanh với si vô tàm vô quý phóng vật tham phiền não nó đồng sanh với tập ký với ngã mạng tham vì não nó đồng sanh với hung trầm thủy miên cuộc sân phiền não đó thì nó cũng đồng sanh với si vô tà quý phóng vật nó đồng sanh với tật lẫn hối hung trầm thị miên còn si phiền não đó thì nó đồng sanh với vô tầm quý vật nó đồng sanh với tất cả các bất thiện pháp tham tà kiến ngã mạng sân tật lận hối hôn trầm thị miên hoài nghi cho nên vô minh đó nó nặng hơn và chúng sinh ở trong đời này bị hệ lụy khổ đau là bởi chưa có đoạn tận được tham chưa đoạn tận được sân chưa đoạn tận được si cho nên mới sanh ra những cái phiền lụy mà những cái phiền lụy đó nếu mà chúng ta nói theo thường tình thì chúng ta giải thích rất là nhiều nhưng ở đây đức phật này chỉ đưa lên hai cái vấn đề là với người chưa có đoạn tận thâm sân si thì trước hết người bị người đó bị trói buộc bởi ác ma bảy lưới của ác ma bao trùm và làm theo ác ma muốn câu này nó có nghĩa là chữ ác ma ở đây đó là chúng ta phải hiểu trong năm cái loại ma thì ngoài cái thiên ma đó tức là cái loài à, quá xanh họ hung dữ và họ hay quấy phá ngoài cái đó ra đó cái đó thì đối với người tu tập thì chúng ta không có gì chúng ta phải sợ hãi rồi đối với thiên ma hay là ba quý cái đó là cái chuyện thường tình nhưng mà hãy chúng ta tu tập chúng ta giữ giới tốt đức trọng quỷ thần kinh thì bị ác ma nó cũng nó có quấy nhiễu đi nữa nó cũng không làm gì được mình nhưng mà bốn cái loại ma khác là một điều đáng sợ là ngũ quẩn ma tức là chỉ cho cái thân ngũ thủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn bị vô thường khổ của ngã chi phối cho nên hễ còn thân ngũ quẩn là còn khổ bị ma uy hiếp rồi lại nữa nghiệp hành ma hay là pháp hành ma gọi là apisankhara mara tức là chỉ cho cái hành vi thiện hay là ác mà nó dẫn đến cái sự tái sanh nó đưa đến quả bây giờ chúng ta không có bố thí chúng ta bị cái quả là nghèo khổ trong tương lai nhưng mà hễ chúng ta làm việc lành mà chúng ta bố thí nhiều chúng ta có tài sản trong tương lai nhiều thì cái tài sản đó nó cũng làm cho mình khổ có nhiều trâu bò thì khổ vì trâu bò có nhiều con cái thì, thì khổ vì con cái có nhiều vàng bạc thì khổ vì vàng bạc sợ bị trộm cướp sợ vua tịch biên hay là sợ thiên tai nó làm cho hư hỏng làm cho mất đi vân vân thì như vậy cái cái hành vi thiện hay là ác thuộc về hiệp thế nó cũng còn đưa đến cái sự khổ hoành hành cho nên cái này cũng gọi là thứ ba gọi là pháp hành ma hay là để chúng tôi tránh cái những pháp hành vì ờ, cái chữ cái chữ pháp hành đây chúng ta bị nhầm lẫn với chữ patipati thamma tức là chỉ cho cái pháp tu tập pháp thiền như pháp hành pháp hành pháp thành thì do đó cho nên chữ phải sang sankhara chúng ta dịch là pháp hành thì nó còn nếu mà chúng ta dịch là thắng hành thì nghe nó lạ cho nên là chúng ta phải dịch là nghiệp hành chữ nghiệp ở đây là nó cũng nằm ở trong chữ sankhara như sankhara kamma là nghiệp hành hay hay là kamma phá quá là nghiệp hữu trong 12 duyên sinh vậy như duyên chính hành là nghiệp nó sẽ tạo ra quả luân hồi tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ hay là nghiệp hữu thì nó duyên cho sanh nó trở ra cái sự tái sanh nó tạo ra cái sự tái sanh ở trong làm cái loài chúng sanh noãn sanh thai sanh thấp sanh quá sanh cho nên cái nghiệp hành nó cũng nghiệp hành hay nghiệp hữu nó cũng là một loại ma khổ lắm thưa quý vị rồi à, thứ ba đó gọi là tử thần ma tức là cái sự chết được xem như là một thứ ba cuộc sống đang yên lành như vậy thì cái sự chết nó xảy ra nó làm cho phải mất đi cái mạng sống nó cướp đi cái mạng sống rồi làm cho người ấy đau khổ hối tiếc với cái cuộc sống cái người đang khổ thì họ mong đi tìm cái chết để họ trốn chạy với cái sự khổ nhưng mà người đang sung sướng hạnh phúc mà nghĩ đến cái chết sẽ xảy ra thì họ cảm thấy tiếc nuối nhưng mà cho dù cái người họ chán cuộc đời họ tìm cách họ quy sinh tự tự sát nhưng khi mà cái chết nó gần kề thì người đó cũng hoảng sợ hãi cho nên nói chung tức là cái sự chết ấy, nó cướp đi cái mạng sống nó gieo rắc cái sự đau thương cho nên cũng được xem như là một cái thứ ma nhưng mà cái loại ma thứ tư á, gọi là Kili Samara tức là phiền não ma tất cả những cái phiền não mà chúng ta vừa kể như là tham sân si mạng nghi tài kiến vô tà vui phong vật những cái phiền não đó không phải đợi đến khi mình chết nó mới hoàn thành mà ngay khi mình còn sống nó cũng hoàn thành làm cho mình có cái sự khổ bất cứ lúc nào mà tham ái sinh khởi cũng khổ sân hận sân khởi cũng khổ một cái sự si mê dốt nát cái sanh khởi cũng khổ phiền não không bao giờ nó đem lại cái sự an lạc cho chúng sanh người ta nghĩ rằng khi hỷ tham đối với sắc đẹp hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là hạnh phúc cái đó nó chỉ là một cái vị ngọt cái vị ngọt của một cái trái cây độc đức phật là ví dụ ngũ trần sắc đẹp thứ hai bị mùi thơm bị ngô xúc lạc nó cũng giống như là cái trái cây độc vậy đó khi người ta đi rừng người ta bị đói người ta gặp trái cây trứng ngọt tươi ngon thấy bắt mắt nhưng mà khi ăn vào rồi thì họ bị trào đờm họ chết thì ngũ trần quý vị khi mà mình lao theo ngủ cái tâm thoải mái bằng cái tâm vui vẻ thì sau đó là cái sự đau khổ cũng như cái câu vi von mà người ta nói ái tình là cánh đồng quan đố ai bước tới khỏi mang quả sầu người ta sống ở đời người ta nghĩ rằng hồi còn nhỏ chưa có tình cảm yêu thương gì đó thì cũng chưa có cái sự hạnh phúc lắm cho đến khi mà trưởng thành lớn lên rồi trai gái có tình cảm với nhau khi mà thích thú với nhau thì họ nghĩ rằng đó là hạnh phúc nhưng thực ra thì họ vướng vương mang thì họ sẽ đau khổ vân vân cho nên tất cả cái phiền não đó được gọi là ma phiền não ma vì nó đem lại cái sự đau khổ cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chưa đoạn tận tham sân si thì bị trói buộc bởi ác ma tức là bởi bốn loại ma đó là chúng ta còn mãi mãi sanh tử luân hồi chúng ta còn phải hành động thiện ác để mà đi sự tái sanh đi đến sự tái sanh và chúng ta cứ lẫn quẩn trong cái sự đau khổ mà nếu người tu tập thì còn biết được còn mà không thì người ta thấy cái cuộc sống này không biết tại sao người là khổ nghèo thiếu ăn thiếu mặc thiếu tiền bạc để chi dụng thì khổ đã đành đi mà cái người giàu cái người giàu họ cũng khóc chứ đâu phải người giàu họ sung sướng đâu thưa quý vị họ có tiền bạc nhiều họ phải bận tâm lo cất giữ tiền bạc đó rồi phải lo làm sao để kiếm thêm chứ thôi suy sụp tài sản rồi khi có tài sản đó nhiều khi cái thân của họ bị bệnh bệnh tật hoành hành thì không có gì sung sướng thôi nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ người sống cái cảnh gia đình hạnh phúc cũng khổ những gì quá hạnh phúc quá thì đến khi vô thượng đến nó cướp mất cái hạnh phúc đó thì người đã khổ nhiều còn nếu như người này trực tiếp bị khổ khi mà cuộc sống gia đình rầy rà phiền toái vợ chồng mắng chửi đánh đập với nhau vân vân thì cái đó là khổ trực tiếp còn khi hạnh phúc quá thì họ sợ mất đi họ cũng khổ cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng khi mà chưa đoạn tận tham sân si là bị trói buộc bởi ác ma và bị lưới của ác ma bao trùm bảy lướt của ba cũng chỉ cho phiền não nói giàu khắp giàu cho chúng ta giàu hay nghèo thọ hay là đoản thọ khỏe mạnh hay là bệnh hoạn thì chúng ta cũng phải chết thôi cũng bị tử thần ma đến cướp đi cho nên à, bị bị lưới của ác ma vào trùm bị làm theo ý muốn của ác ma cái câu nói này tức là à, tỷ giáo nó gọi là phiền não ma hay tử thần ma ngũ quẩn ma hay hành vi ma thì không phải là người có cái ý muốn như thế nào rồi mình bị con ma đó nó chi phối như thế đó con ma nó nó khởi lên ý muốn hành hạ mình như thế nào thì mình bị làm bị làm theo cái đó không phải vậy mà có cái câu nói mà làm theo ý muốn của ác ma đó tức là hễ có nghiệp thiện nghiệp ác á, thì nó dẫn đến sự tái sanh mà hễ đã là tái sanh á, thì phải có cái thân của quẩn mà hễ có thân của quẩn thì phải bị vô thường khổ đau vô ngã nhai ăn mà hễ có sự sống thì phải có sự chết hễ sống ở đời thì phải có cái sự chết cái ý muốn của ác ma là như vậy cho nên ở trong cái bài kinh thứ nhất là khi nói đến điểm này thì chúng ta phải phải hiểu với cái ý nghĩa đặc biệt đó rồi chưa hết đức phật thầy dạy rằng là một cái hệ lụy khác của cái người mà chưa đoạn tận tham sân si gọi là người chưa vượt qua đại đại dương với sóng biển sóng ngầm nước xoáy với cá mập với các loài la sát ở đây cũng chỉ là tỷ dụ tỷ dụ pháp thôi có bốn thứ đại dương bốn thứ biển cả nhưng mà trong bốn thứ biển cả đó, đó thì cái biển cả luân hồi là đáng sợ nhất nguy hiểm nhất cái biển nước thưa biển cả sóng nước đó, chẳng hạn như là ấn độ dương thái bình dương đại tây dương bắc băng dương vân vân thì những cái biển cả đó, dạ. nó chỉ là một khối nước khổng lồ thôi khi mà chúng ta đi thuyền lên đên trên biển cả mà gặp lúc mưa bão thì chúng ta đã thấy khủng khiếp rồi chung quanh bầu trời đen kịch mà chỉ nước mênh mông một khối nước mênh mông và chúng ta thấy cái thân hình mình rất là nhỏ bé khi mình chìm xuống dưới mình rớt xuống dưới đó, thì bao nhiêu là kình gương những cái loài thủy tộc hung dữ đang chờ để mà nó làm thịt ai mà rớt xuống nhưng mà cái biển nước cũng chưa đáng sợ thưa quý vị cái biển trầm lưng samsara samsara sagara cái đó mới đáng sợ bởi vì khi mà đức bồ tát khi một lúc ban đầu có một chúng sinh là một thương buôn Mahatanaka nên là trên đất chanaka đi thuyền dông thuyền trên biển cả để qua xứ khác và buôn bán thì lúc bây giờ gặp lúc bão tố bão bùng dông tố nhận chìm chiếc thuyền đó thì người thương buôn này lên đên trên mặt biển cũng may là không có chết và bị sóng biển đó đẩy tấp vào trong một cái hải trong một cái đảo quan người này nhờ nhớ lại những lúc mà lên đên trên biển cả cái nỗi khóc quá sợ hãi thì người đó mới tự nghĩ rằng cái biển cả đã đáng sợ như vậy nhưng mà cái biển trầm luân còn đáng sợ hơn nữa ta phải làm sao vượt thoát thế là vị đó mới phát nguyện hình bậc chứng đẳng chánh giác trong tương lai để tự mình thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi và cứu giúp chúng sinh cũng thoát khỏi cái bể khổ cầm lưng đó và Mahajanaka đó chính là tiền thân của Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì thưa quý vị, cái biển trầm lưng sanh tử với những cái sóng biển sóng ngầm nước sói với cá mập và các loài bò sát ở đây là chỉ cho những cái phiền não sóng biển u mí là để chỉ cho sân tâm thù hận còn sóng ngầm tức là cái sự quan trái quán thù còn nước xoáy tức là bị ngũ trần lôi cuốn còn với cá mập hay với các loài la sát Ờ, để chỉ cho những cái sự cám dỗ cám dỗ vì danh vì lợi vì vì tài vì sắc tài sắc lợi danh là những cái miếng là những con cá mập nó cám dỗ còn ờ, các cái loài bò sát các cái loài la sát tức là những cái loài dạ xoa hung dữ dạ xoa càng thất bà hung dữ nó trú trên biển cả và nó hại người té xuống biển thì ở đây là ám chỉ cho những cái trường hợp khi mà con người tạo ra những thiện nghiệp hay cái ác nghiệp rồi nó đưa đến quả dị thục làm cho người đó khổ đau vân vân thì cái này đó chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa ví dụ này và trong một đoạn kinh khác cái này chúng tôi cũng nói thêm là có một đoạn kinh đức phật này nói rằng à, cái người à, té xuống biển họ có những cái nỗi sợ hãi phá dân, u mi phá dân là sợ sống sợ sống biển sợ nước sói sợ cá mập sợ cá sấu thì ngài nói rằng cái vị tỳ kheo xuất gia tu tập quý vị có những cái điều kinh sợ trong cái cuộc sống tu tập mọi vì xuất gia họ khởi lên cái tâm sân hận thì đó là một điều đáng sợ cũng giống như cái người um, xuống nước mà họ sợ xuống biển vậy đó nó dữ dằn lắm thưa quý vị nhất là gặp những cái cơn sóng thần nó kéo từ ở trong bờ nó kéo dạt ra xa hụt chân luôn thưa quý vị sự nước xoáy là vị xuất gia đó những điều mà cần phải cảnh giác đó là ngũ trần lôi cuốn danh lợi lôi cuốn và đôi của nước sói thì sẽ có mập một vị tỳ kheo thì à, sợ nữ nhân lôi cuốn quyến rũ hay tỳ kheo đi thì sợ nam nhân quyến rũ cho nên người khác giới khác giới tính họ có thể làm đe dọa cái đời sống phạm hạnh đi thì đó là tâm mật còn sợ cái xấu tức là chỉ cho trường hợp là sợ đói một người tu trường khoa vì à, đối với vị xuất gia không có nghề nghiệp không có công ăn chuyện làm để để sanh lợi nhuận mà sống như người cư sĩ cho nên chỉ sống nhờ cái sự hộ độ cái sự cúng dường của người cư sĩ thôi và cho đến một lúc nào đó những người cư sĩ họ nghèo khổ họ hoặc là họ không còn cái niềm tin để họ cúng dường nữa thì vị xuất gia đã phải bị đói cho nên sống lo sợ lắm thì cái sợ đó là sợ cá mập sợ cá sấu vân vân thì cái đoạn kinh này chúng tôi nhắc lại để thấy rằng là khi mà chúng ta rơi xuống cái biển cả thì chúng ta có những cái nỗi sợ nhưng mà ở đây đức phật này còn thêm ờ, là nước với sóng ngầm sóng biển sóng ngầm nước xoáy với cá mập và các loài la thì nó chỉ khác khác một chút gì sợ cá xấu tức là sợ đói còn sợ cá mập là sợ ờ, nữ nhân quyến rũ nhưng mà cái đó là đức phật này nói tứ nạn tân sư tức là cái vị sư mà mới xuất gia đó thì có bốn cái nạn đó bốn cái nạn rất sợ còn ở đây đó, trong bài kinh này thì đức phật nói rằng khi một người chưa đoạn tận tham sân si thì họ chưa có vượt qua được cái cái biển cả cái biển trầm luân chưa được chưa vượt qua được cái biển trầm luân thì luôn luôn là có những cái sự đe dọa như là sóng biển ngầm nước xoáy cá mập với các loài hoặc sát thì ý nghĩa đó là như vậy còn trong cái nghĩa ngược lại đó thì ở đây là thứ nhất với ai đã đoạn tận tham sân si thì người này gọi là người không bị trói buộc bởi ác ma đã thoát khỏi bẫy lưới của ác ma không bị làm theo ác ma muốn khi đoạn tận tham sân địa si đã trở thành vị a la hán rồi đó thì lúc bây giờ không còn bị phiền não ba nó tấn công nữa không còn bị phiền não ma tấn công nữa với một người mà chưa đoạn tận phiền não đó thì người đó mới bị ma tấn công đức phật này ví dụ này. Uve Pasati và tô rút khăn của đức bà long cả ấy bị ba, uy hiếp như gió thổi tệ yếu tróc gốc. còn với người đã đoạn tận phiền não rồi đó thì à, tăng quê napasahati maro wato khelang và pháp tăng người mà đoạn tận thì não rồi thì không có bị ma uy hiếp cũng giống như là gió thổi núi, núi, núi đá cái ngọn núi đá gió không thể nào lay chuyển được còn ở trong cái nghĩa thứ hai đó là đối với người mà đã đoạn tận thân sân si thì người đó trở thành vị a la hán vị đó gọi là đã vượt qua đại dương với sóng biển sóng ngầm nước xoáy với cá mập với các loài lạ sát đã vượt qua tức là đến miền bên kia đã đến bờ bên kia tức là niết bàn là vị bà la môn đứng trên đất liền vì bà la môn ở đây cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải giải thích cái chữ bà la môn à, cái chữ này là vị a la hán chỗ này mới gọi là vị a la hán cho nên hôm trước khi mà học về cái những cái bài kinh tương ưng và la môn thì lúc đó à, có trình bày cái ý nghĩa ban đầu giới thiệu bà la môn bà la môn với y như thế nào thì chúng tôi ờ, từ chối chúng tôi không có giảng là tại sao bị vì cái phật cái tương ưng bà la môn đó chỗ đang nói đến những người bà la môn họ lúc ban đầu mà chống đối đức phật hay họ không có thiện cảm với đức phật rồi sau đó họ nghe pháp rồi xuất gia rồi chứng a la hán cho nên gọi phẩm a la hán của tương ương và la môn còn những cái bài học sau này là những vị bà la môn họ có những thành kiến với đức phật nhưng mà sau khi nghe được đức phật thuyết pháp thì họ đã phát tâm quy tâm bảo trở thành cận sự nam cho nên người gọi là upasaka upasaka tức là trở thành những cận sự nam vi tam bảo ở trong tương ưng và lâm môn cái nghĩa và lâm môn chỗ đó chỗ tương và lâm môn thì khẳng định rõ ràng đây chính là những người ở cái giai cấp và lâm môn nhưng mà trong bài kinh này đó thì bà lâm môn đã đứng lên trên đất liền tức là chỉ cho vị a la hán đã đạt đến niết bàn tức là vượt khỏi cái bể khổ trầm luân sanh tử cho nên ở đây đó là chúng ta hiểu trong hai cái bài kinh này đều là chỉ cho vị a la hán như mà người đã đoạn tận thâm sân si là bậc a la hán còn nếu mà người chưa đoạn tận tham sân si thì đó là cái hạng phạm phu mà hạng phạm phu thì bị ma nó chi phối bị phiền não ma chi phối tử thần ma chi phối hành vi ma nó chi phối ngũ quẩn ma nó chi phối còn khi mà đã đoạn tận tham sân si trở thành vị a la hán thì vị đó không còn bị ma chi phối và vị đó đã vượt qua khỏi đại dương nguy hiểm đạt đến bờ bên kia ở cái chỗ này nói là vượt qua bờ bên kia đó thì chúng tôi ờ, nghĩ rằng ở đây có cái sự nhầm lẫn trong cái động từ cái chữ tino varangato chữ tino ở đây tức là vượt qua đại đại dương vượt qua biển cả varangato tức là đạt đến bờ bên kia đạt đến bờ bên kia đứng trên đất liền chứ không phải là vượt qua bờ bên kia đâu nếu vượt qua bờ bên kia thì đi đến đâu không vượt qua niết bàn rồi đi đến chỗ nào không phải cho nên chữ kinh nô ở đây là vượt qua biển cả ta là tiết ổ khăn ta là tiết quan tức là vượt qua biển cả ta ra tiết quá khứ tương tự là chữ kinh nô vượt qua biển cả và parang parang gato gato từ chữ gachati là đến gachati là đến là xuống đi đứng ba răng là vào bên kia hay chúng ta gọi là bỉ ngạn thì chúng ta phải hiểu như vậy nếu mà phân tích từ vựng đó phân tích ngữ nghĩa của ngôn ngữ thì ờ, nó dài dòng làm cho chúng ta bị ờ, mất hướng mất phương hướng để hiểu cái bài kinh này cho nên chỉ trình bày vô vị tóm tắt như vậy thôi thì chúng ta nhớ là hễ một vị tỳ kheo thì không đi, Rago Bahino, Do So Bahino, Moho Bahino tham được đoạn tận sân được đoạn tận si được tận tận thì vị đó được gọi là vị đã vượt qua biển cả với đầy cái sự nguy hiểm và đạt đến bờ bên kia vậy thôi thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa của bài học hôm nay hôm nay chúng ta học xong về cái phẩm thứ à, thứ ba phẩm thứ hai dứt phẩm thứ hai của Ba Chi tuần tới chúng ta sẽ học đến cái phẩm thứ ba còn bây giờ thì à, chúng ta nghỉ để chuẩn bị qua bờ qua bên rừng khác xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phước phương báo cho rừng tâm một mô bổn thầy ตุสัพพมังลังรักขันตุสัพพเดวตสัพพบุตดานุภาเวนัสดาสัทธิภวันตุเตบวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตสัพพธรรมานุภาเวนัสดาสัทธิภวันตุเตบวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสัทธิภวันตุเต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 chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng hòa thượng tuệ siêu thượng tọa minh hạnh đại đức tề đức cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Yadewata Santi Viharawa Sini tu pe ga re vô thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bu chi ta sot thiền ca ruộng tê tha vi ha ra măng đa lê tê ra cha mát cha na wa ca cha pít kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra สัปปานาภูตาสุขีตาปวันตุเตจาราบูจาเยปิจาอันดาสัมปาวาสัมเสดาจาตาอาคาโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวาจปาติจาเตสัพเปปิลุกขัสสาคาชนตุสังกายังภาตุจีรังสาตังธรรมโม ธรรมาธาราจะพูดกาลาสังโฆโหตุสมัคโกวะอาทายาจาหิตายาจาอัมเหราคันตุสักธรรมโม สัพเปปีธรรมาจารีโนพุทธิมสัมปะพุนิยามะธรรมาริยปาเวดีเตVà chúng con kính tri ân chư đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đang quân tập vào rung nghe pháp kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp kính chào tạm biệt cảm dân xin xuống mic